Công ty bất động sản Caroland xin giới thiệu đến quý khách hàng vị trí và kết nối của dự án Nova World Phan Thiết nằm ngay mặt tiền Lạc Long Quân, phường Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với chiều dài trải dài đến 7 km đường bờ biển. Khi xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi về hướng thành phố Phan Thiết, chúng ta sẽ qua mũi cây gà và từ mũi cây gà đi thêm 20 km nữa chúng ta sẽ đến dự án Nova World Phan Thiết. Từ đây đi tiếp 9 km chúng ta sẽ đến thành phố Phan Thiết và sân bay Phan Thiết. Vậy từ Novo World Phan Thiết chỉ mất 10 phút để đến trung tâm thành phố Phan Thiết, sân bay Phan Thiết và 20 phút để đến đồi cát vàng, làng chài Mũi Né và 2 tiếng để đến thành phố Hồ Chí Minh, 4 tiếng để đến Nha Trang hoặc là Đà Lạt. Kết nối hàng không, sân bay Phan Thiết tương lai sẽ kết nối với các sân bay nội địa và quốc tế trong khu vực dự kiến hoàn thành vào năm 2023 kết nối giao thông đường bộ đã có tuyến tàu lửa từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết ngày 30 tháng 9 năm 2020 đã bắt đầu khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc dầu dây Phan Thiết dự kiến hoàn thành 2023. Phan Thiết được quy hoạch là điểm đến vui chơi nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, thu hút hơn 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 12% là khách hàng quốc tế với đường bờ biển dài, cát trắng, Khí hậu ôn hòa, Phan Thiết là nơi duy nhất có thể tổ chức các môn thể thao biển như lướt sóng, thuyền buồm. Xin nói thêm về sân bay Phan Thiết với tổng vốn đầu tư đến năm 2030 lên đến 10.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai gồm hai giai đoạn, tổng diện tích xây dựng lên đến 543 ha. Dự kiến sau 3 năm xây dựng, sân bay Phan Thiết sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023. Khi hoàn thành, sân bay Phan Thiết sẽ mở những đường bay tiêu biểu như là Nội Bài Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết, Vân Đồn Phan Thiết với công suất ước tính mỗi năm đạt trên 1 triệu lượt khách. Xin nói về đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết với chiều dài toàn tuyến khoảng 99 km. Đây là điểm thúc đẩy nền kinh tế du lịch khi việc đi lại giữa ba vùng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Nha Trang đã nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Phan Thiết Bình Thuận được chính phủ định hướng trở thành điểm du lịch hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương là trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm vóc quốc tế, từng bước xây dựng huyện đảo Phú Quý là điểm đến du lịch quốc gia. Do đó, Nova World Phan Thiết có rất là nhiều tiềm năng để tăng giá. Mọi chi tiết xin liên hệ 0931 222 000